Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng Hôm nay à, Phước Sửu và Lê Anh Duy là những cộng sự của mình Hôm nay là à, mình à, với Lê Anh Duy đi thực tế và vị trí của dự án Zay Dragon của Cần Đức Long An Nói đến dự án Zay Dragon là một cái dự án rất là đẹp và thuộc tại trung tâm thị ừ, trấn Cần Đức Vị trí của Zay Dragon nằm tọa lạc tại mặt tiền đường giao thông huyết mạch của Trần Hưng Đạo với bốn mặt tiền đường hiện hữu kết nối thuận tiện đi đến đến các khu vực và tiện ích của à, khu dân cư Nói đến dây Dragon thì à, chủ đầu tư luôn quan điểm về một cái dòng sản phẩm là à, cực kỳ sang trọng và đẳng cấp cho khách hàng à, Tại à, dây Dragon Nam Sài Gòn thì luôn à, mong muốn đem và kiến tạo mang đến cho khách hàng một cái vùng đất là thịnh vượng và tài lộc à, đến từng à, cư dân của mình Thì à, một khu à, phố chợ tấp nập được bao quanh bởi một con sông êm ả và xanh mát khiến tạo một à, kiến tạo một cái khu dân cư Rise Dragon à, cực kỳ sang trọng và à, đẳng cấp bậc nhất à, tại Cần Đước Long An. Hiện tại Duy đang đứng tại cổng chính của dự án Trader Dragon. Trader Dragon được mệnh danh là đất vàng phố chợ. Vậy câu slogan này có ý nghĩa gì? Xét về vị trí, Trader Dragon sở hữu hai mặt tiền đường. Chúng ta có thể thấy ở cái phía bảng xanh kia nó chính là gốc giao lộ giữa đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thị Minh Khai Trần Hưng Đạo có thể nói là con đường trung tâm huyết mạch và là nơi sầm uất nhất về dân cư hiện nay tại thị trấn Cần Đước Chúng ta hãy cùng quan sát một vòng xung quanh để quan sát khu dân cư hiện nay ở đây Rất là đông đúc và đặc biệt là đầy đủ tất cả các loại hình kinh doanh ăn uống và dịch vụ và kể cả cà phê Đường Trần Hưng Đạo có lộ giới là lên đến 20 mét Và phía tay của Duy là góc giao lộ giữa đường quốc lộ 50 và đường Trần Hưng Đạo Giao lộ này chính là nơi tập trung nhiều cư dân nhất Và là nơi mà Duy cảm thấy là nhà cửa ở đây xây dựng rất là khang trang luôn Khi mà Duy về đây cảm giác không phải là mình đang đang ở một cái thị trấn mà là giống như là đang ở thành phố Hồ Chí Minh về mức độ sầm uất cũng như dân cư không khác biệt quá nhiều và phía bên tây của Duy đây đó chính là chợ Cần Đước chợ Cần Đước là chợ dân sinh giao thương tấp tập nhất hiện nay tại thị trấn Cần Đước vào những ngày thường đó các bạn chúng ta sẽ quan sát là rất là nhiều người ra vào nhộn nhịp và giao thương ở đây diễn ra rất là tấp nập luôn vì vậy một cái khu dân cư mà gần lõi dân cư và gần chợ đó là những cái yếu tố đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển Phước Sửu và anh Duy sẽ phân tích cái à, liên kết vùng mạnh mẽ của à, dự án Zay Dragon là một lựa chọn hoàn hảo cho à, quý khách hàng và bạn bè trong khu vực sở hữu mặt tiền sông và hai mặt tiền đường với hạ tầng bậc nhất khu vực hạ tầng hiện đại so với khu vực và điện nước ong hệ thống phủ toàn cây xanh kết nối giao thông thì thuận tiện và nhanh chóng liền kề ủy ban nhân dân à, trung tâm quyền Cần Đức và trung tâm hành chính của khu vực sau đây Phước Sửu sẽ phân tích về tiện ích khu dân cư Zai Dragon Long An Hạ tầng của dự án Zay Dragon được đầu tư một cách hiện đại, bài bản và mang tính nhất quán, à, đồng bộ, trang thiết bị điện nước thì âm và và chính tại dự án Jay Dragon này thì à, sẽ có đầy đủ các tiện ích phục vụ cư dân à, với mục đích là mua sắm nè à, vui chơi giải trí à, rồi à, có đường chạy bộ khu thể thao siêu thị và các tiện ích đẳng cấp của khu dân cư sau đây thì Phước Sửu nói đến về cái thiết kế kiến trúc của dự án Zayda Dragon à, Cần Đước Long An lối thiết kế kiến trúc hiện đại à, mang hướng tới một à, công trình à, châu Âu à, với nét à, sắc sảo tinh tinh tế màu sắc thì à, à, trang hòa đang xen lẫn nhau làm cho là, là có rất là nhiều à, à, không khí tươi mát và hòa mình à, với thiên nhiên à, tại à, công trình của dự án Sủ à, sẽ phân tích lại cái tiềm năng tăng giá và sức hút tại à, dự án dây Dragon của Thắng Lợi Cần Đước Long An. Xét về mặt tổng quan thì tỉnh Long An là một đơn vị à, chính trị và vị trí tiếp giáp và chiến lược với thành phố Hồ Chí Minh cùng với hệ thống hạ tầng giao thông rất là đồng bộ nè à, theo quy hoạch à, đồng thời là nơi đây á, là còn sở hữu rất là nhiều quỹ đất rộng à, cùng với mặt bằng giá đất ở đây còn mềm so với các à, khung giá à, tại à, những cái à, huyện à, giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh à, và đây là à, và là nơi đang là những cái yếu tố khiến cho thị trường à, bất động sản đất nền tại khu vực ở đây thì trở thành thị trường bất động sản hấp dẫn nhất khu Nam hiện tại bây giờ xét về mặt thị trường trong bối cảnh chung của thị trường bất động sản hiện tại thì à, của thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tình trạng à, chứng lại, thiếu hụt nguồn à, cung lớn, dự án mới thì thắt chặt và khó triển khai à, thì giá bán thì sẽ là rất là cao hơn so với giá thị trường và chính vì thế xu hướng à, à, tất yếu của nhà đầu tư sẽ đổ dồn dòng tiền vào các tỉnh vùng ven gọi là đô thị à, vệ tinh à, Zayden là một cái tâm điểm mới và sáng giá cho khách hàng đầu tư trong thời gian tới xét về à, nội dung hiện tại của à, dự án à, Cần Đức thì à, sở hữu tuyến quốc lộ 50 đi xuyên qua địa bàn ha và kết nối trực tiếp với thành phố Hồ Chí Minh là trục giao thông à, trong khu vực. Đồng thời à, chính tại dự án Zayde Dragon Cần Đước thì còn có một nạn mạng lưới giao thông à, vô cùng đồng bộ và à, việc mở rộng các tuyến đường lớn như là 826 nè, à, tuyến đường 835, 830, à, 826B và hơn nữa thì dự án à, là có một cái cao tốc Bến Lức Long Thành đi à, đang sắp đưa vào hoạt động và hạ tầng của à, khu dân cư Zayde Dragon sẽ là được tiếp nối với những cái cơ sở hạ tầng đó ha. Ngoài ra Cần Đước còn là một cái, uh, cái nội lực rất là lớn À, ở đây thì Cần Đước uh, sở hữu mạng lưới giao thông uh, đường thủy rất là ấn tượng với nhiều tuyến đường uh, kết nối với uh, miền Đông và miền Tây Nam Bộ à, đồng thời còn là địa phương uh, có đến 3 khu 6 cụm công nghiệp và có 50 doanh nghiệp đầu tư nhà xưởng sản xuất thu hút khoảng 6.000 công nhân à, đang làm việc tại à, Cần Đước ha. Cảm ơn à, cả nhà à, đã quan tâm đến à, video của Phước Sửu và người thực hiện là Lê Anh Duy Thì Phước Sửu và Lê Anh Duy xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng ở nhiều video sau Quý anh chị cần thông tin thêm về dự án Dây Đà Dragon Xin liên hệ với Phước Sửu để Phước Sửu sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều thông tin và giá bán cực kỳ hấp dẫn của dự án Dây Đà Dragon này nhé Xin chào và hẹn gặp lại